đã có một viên đi đỡ tạ Và thứ hai là cái bài là sát của người chọn Nha Sát của người chọn Trong tấm hình á Các em thấy mình siêu phổ là anh chụp cho nó đẹp Còn khi tập thật đó là phải né của nó ra nên bởi vậy mấy thằng nhỏ nhỏ đó nó mạng nó tìm hiểu đó nó không hiểu tấm hình nào người ta chụp để người ta làm đẹp tấm hình nào người ta chụp để ta dạy hết tập bậy bạ vô tấm hình người ta đang làm biển ra tôi đang tập mà như vậy của nhỏ nó bật bật vậy thì được thử ra cái được và cái mất bài là gì thật lòng mà nói anh chẳng anh chẳng tập bình. và trong giáo án thật sự của anh không tập bình, nhưng mà tại sao phải chỉ bình? tại vì bài này là bài nó nổi tiếng nó quan trọng và nó nó nói chung là nó cũng tập nó cũng tạo cho sức mạnh cơ thể sau thêm cái nữa là cái phòng tạng nghèo nghèo á nó làm gì nó có tiền nó mua máy tại sao ừ. nó làm gì nó có tiền nó mua máy trăm 150 triệu đó khi mà tập cái cáp mà nó không có trơn cái cáp mà tập sực sực sực bỏ cũng tập đừng tập anh nói thiệt cái mấy cái phòng gym mà rẻ tao đầu tư tao không có chú trọng cái này đâu là những cái máy sở là một và những máy cable là hai là kỹ cho vui thôi đó nên người ta sẽ tập bài này nói chung nó mang yếu tố về về về về về thiết bị nó mang yếu tố này yếu tố kia đó anh mới chia sẻ còn á tập bài này á cầm tay sao cầm như là được nha để như là tôi bật rồi khi mà người ta đỡ tạ ta cầm giày á thì bạn cầm chỗ nào cầm cái chỗ chĩa lên nha nên cái người đỡ tạ người ta không biết á ta để vậy thằng kia biết vô cầm ngược tổ qua chập ma ví dụ <laughs> bây giờ anh sẽ không nói cho hương chẳng biết là lỡ thì thôi hương trần cứ kéo cây lên ra đúng hay sai sao đó cái đầu để đây rồi nô no. đúng không phía ngoài phía ngoài cũng chết bà luôn đây cái phía này cái phía này đây đây không đây, ai đây. cầm vô nắm này tập sao tập được vậy là sai tập cái tạ tạ lên vậy sao tập ừ. không tập được lật ngược lại đúng rồi lật ngược lại đó rồi cầm cho cái núm này cái phía tay của mình ở ngoài vô cái núm ở trong vô này ừ. đúng không vậy thì á tại sao anh thích cầm như vậy tại cầm như vậy nó lên gân cầm vậy lên gân nhiều hơn chứ phần nó tác động vô cái cơ tay sau nó khác một chút xíu so với cầm ngoài đây cầm ngoài đây thì phải lật gửi rồi sẵn sàng chưa đó nếu cầm ngoài đây thì là như vậy à. đúng không nó quá rộng đi ừ. nó quá rộng vậy cái cùi chỏ mình nó vô duyên tập có đúng không nó không vô lắm tập nhẹ thì vô nếu mà bài này á nguyên tắc á mình cầm mình banh ra đó lại vô gì vô trong đúng không vô đây nè thì mình muốn tập như vậy á thì mình phải tập nhẹ bài này tập mà cầm ngoài tập nặng rất rất là nguy hiểm đó còn anh á thì thích cầm trong hơn tập ngược lại rồi ok rất là đau của chỏ nha bình tĩnh nha thương rồi ok vậy đúng không rồi để năm ngón tay về phía đúng không nè giờ là chết mẹ này nha ừ. nè nè nè nè nè nè không tới đây nè cái điểm yếu nhất của chỏ vuông góc vuông góc bữa, bữa lên là thấy vùng nội đau lắm hai cẳng tay vuông góc chết liền không được đó à, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đúng không cái cái cùi chỏ phải xéo lên xíu và tập nó có bắt đầu free quay chút nó vậy là nó chuẩn nè đó lên hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười đổi kiểu nè nhìn này nha không không đừng đụng vô đổi đổi cái thích thấy chưa bài này mà không cẩn thận khéo gãy tay nguy hiểm đó bà điểm chết tiền lắm em bởi vì à, cái giáo án nào cũng phải thời gian những năm mà hai đến ba tới hai trăm mười ba là mười năm trong giai đoạn là cái bài rất là nổi tiếng và lúc đó việt nam mình nó ăn gạo cơm mà, tiền ngon thật đúng không không có tiền mua máy nha nó tập được cái những gì hết những cái gì nó làm cho những người anh hùng anh hùng lai là mấy nội thi đấu á nhưng mà nó cũng tàn phá cái hệ xương của họ hết rồi đó thật sự anh em thấy không thời gian đó tập bài nhiều thời gian sau anh không bao giờ tập bài tại vì nó quá nhiều cái sự thay thế rồi nó gọi là nó quá nhiều sự thay thế cho cái tay nên đã mình là trong giáo án học á thì gặp hết mình học nên biết ừ, tông tay kim cổ biết này biết kia nên duy nguyễn diêm cổ đó là cái giáo trình nó không cái giáo trình nó rộng lớn nó mênh mông nó kiến thức nó, nó nhiều lắm em em chịu khó tập đừng có đốt cháy giai đoạn đừng có nóng vội nó là cái gì nguyễn làm chuyển khổ hai chục phần thôi giờ tôi tập tầng một tầng hai chục đủ rồi <laughs> luôn á được tự luôn ready are you ready yes nó tập nhớ nha cái đầu phải để đây để chút mình là mình mình mình tập cái kiểu kia kiểu khác á ok bốn một hai ba không lên hết nè, lên bốn thích năm không nên lên vậy nhé không nên thôi tất cả em lên cũng không sai nên em lên vậy nó không sai nhưng mà anh khuyên là không nên thì tại sao không nên tại kinh nghiệm thôi mấy em hơn nhau chỗ kinh nghiệm nha sáu bảy tám cố lên cố lên chín thêm cái nữa anh mười cho hai cái luôn cái nữa đi anh mười bốn trái luôn ba mười trái bốn nhấp mười lăm mười